sự thất vọng của tuần trước giờ đây sẽ chuyển thành niềm vui và bạn sẽ thấy tâm trạng của mình tốt hơn nhiều. Sẽ tìm thấy con đường đúng đắn hướng đi cho các mục tiêu trước mắt. Ngũ quỷ là hung tinh quấy phá, khiến sức khỏe của người tuổi Tý giảm sút, lý do phần lớn là tâm bệnh. Do đó bản mệnh nên tìm cách giải tỏa căng thẳng bằng những cuộc vui cùng bạn bè, nhưng không nên uống rượu bia nhé. Trong tuần được thực thần ghé thăm, từ đầu tuần, xem ra bản mệnh tuổi Tý có chút chủ quan hoặc có kẻ ghen tị mà nói xấu, nhưng may mắn là bạn quá vô tư nên chẳng quá quan tâm tới những lời đàm tiếu về mình, từ đó mà bạn vẫn chú tâm vào công việc, tài lộc vẫn thu về dùng rỉnh. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, hãy học cách tư duy đổi mới để thay đổi cuộc sống hiện tại. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, nhanh nhạy hơn để nắm bắt được thời cuộc. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, chớ nên chạy theo đồng tiền, hãy tìm cách kiểm soát nó. Tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ, tránh việc dạy dỗ ai đó,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 Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, tâm trạng của người tuổi Sửu khá tồi tệ khi bạn cảm thấy bất mãn với nhiều chuyện đang xảy ra. Và kết cục là bạn giận cá chém thớt nói những lời khó nghe với người ấy. Cố gắng nhận lỗi sớm để được nhận sự hòa giải sớm từ người ấy bạn nhé. Đối với những người làm kinh doanh, buôn bán đang dần đem lại lợi nhuận cho con giáp tuổi Sửu, nhờ đó mà cải thiện đáng kể tình trạng tài chính của bạn. Có khả năng nhân cơ hội này sẽ đầu tư tiếp để mở rộng kinh doanh. Nhờ thái âm trợ mệnh mà kỹ năng giao tiếp của người tuổi Sửu được cải thiện đáng kể cũng giúp bạn đem về cho công ty nhiều đơn hàng có giá trị. Song, vẫn còn nhiều đắn đo và do dự trước yêu cầu về tính cam kết với công việc hiện tại. Lòng kiên nhẫn của bạn cũng bị thử thách, nhưng khi bạn đủ năng lực để thể hiện thì những khó khăn qua đi, còn lại là kết quả rất xứng đáng với những gì bạn bỏ ra. Nhờ đó mà bạn xây dựng được uy tín trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim,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 thế nhưng những ai đang có gia đình nên cố gắng tránh xa những cám dỗ nếu không muốn tan cửa nát nhà. Tuần mới của con giáp tuổi dần khá hanh thông, may mắn là đến giữa tuần, mọi chăn trở sẽ dần được giải đáp. Về mặt công việc, nhờ nhận được nhiều lời khuyên bổ ích, bạn có thể đưa ra các quyết định đúng đắn, mang tính bước ngoặt cho bản thân. Sao dịch mã chủ về dịch chuyển xuất hiện, cho nên tuần này con giáp tuổi dần khá vất vả, bôn ba khắp nơi. Sức khỏe có thể giảm sút nhưng nhờ sông sáo nên thu hoạch càng lớn nhưng ngay sau đó bản mệnh nên tìm cách để nghỉ ngơi, cân bằng lại cuộc sống của mình đã nhé. Giữa tuần là giai đoạn khó khăn nhất đối với người tuổi dần, khi phải đối mặt với thương quan, lòng tổn thương sâu sắc khiến bạn cần nhiều thời gian hơn để chữa lành vết thương trong lòng mình. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, đừng tự giới hạn bản thân làm gì, không có đúng, có sai. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, nắm chắc điểm mạnh của mình mà phát huy. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ,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 từ đó hiệu suất làm việc cũng được nâng cao và cuối cùng bạn đã có thể kiếm được thêm lợi nhuận trong công việc của mình. Lại thêm sao Thái Dương Cát Tinh trợ mệnh, nên có nhiều tin vui từ chuyện cưới hỏi tới việc bầu bí đến với người tuổi mão, con cái dễ có thành tích tốt. Cuộc sống của bản mệnh lúc này có nhiều niềm vui, hạnh phúc. Thiên tài ghé thăm vào ngày đầu tuần mang lại tiền bạc cho bản mệnh, thế nhưng không có nghĩa đó là một tuần hoàn toàn may mắn đâu nhé. Do đó, những ngày sau bạn vẫn nên đề phòng với những rắc rối,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 Sau một ngày mệt mỏi hãy gác công việc sang một bên, lúc này hai bạn có thể hâm nóng lại tình cảm với những phút giây lãng mạn bên nhau. Tuần mới con giáp tuổi thìn kiểm soát tốt hơn cuộc sống của mình, dù bận rộn với công việc, nhưng với sự giúp đỡ từ những người đi trước, bạn có thể đưa ra một số quyết định quan trọng để cải thiện tình trạng công việc trong tương lai gần. Thái tuế xuất hiện, điềm báo xui xẻo liên quan tới sức khỏe hoặc khi đi xa gặp trở ngại. Để đề phòng những tai nạn có thể xảy ra vì bất cần bạn nên ưu tiên những người có tay lái tin cậy, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm. Khi gặp rắc rối về chuyện tiền nong hồi đầu tuần, thì bản mệnh cũng đừng vì thế mà lo lắng thái quá. Chính tài mang lại tiền bạc vào giữa tuần cho bạn, giúp bạn thu được về khoản tiền kha khá từ công việc phụ hoặc ngành nghề tay trái. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, sự duyên dáng của bạn rất đáng để phát huy. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ, bạn nhận ra chân lý trong một số vấn đề. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc,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 Bách Việt chủ đào hoa chỉ tốt cho người độc thân có cơ hội gặp gỡ, hẹn hò. Thế nhưng bạn cũng cần chọn lọc vì có một số người còn không xứng đáng với cuộc hẹn của bạn. Người nào đang có gia đình nên tránh xa các cạm bẫy đi nhé. Rắc rối và thị phi của bản mệnh xuất hiện vào cuối tuần với sức ảnh hưởng mạnh mẽ của tỷ kiên, lúc này kể cả chuyện liên quan tới tiền nong cũng nhất định không được chủ quan đâu nhé. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, bạn có lựa chọn của mình và tạo ra uy tín cho mình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ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 Người tuổi ngọ cảm thấy không hài lòng với người ấy cũng chỉ vì họ không thể làm theo những ý muốn của bạn mà thôi. Bạn cần tôn trọng ý kiến của người thương, học cách hiểu góc nhìn và đánh giá của người ấy, đừng cố gắng ép ai phải nhất nhất làm theo mình như thế. Thiên cầu chủ đào hoa là điềm báo rất đáng mừng cho những người độc thân, không còn niềm tin với tình yêu. Có thể có người mới mang lại cho bạn cảm xúc mới, hy vọng mới để bạn cảm thấy tự tin hơn, dễ dàng mở lòng hơn. Tuần này, diễn ra giữa hai thái cực cảm xúc, khi bạn buồn thì nỗi buồn sâu thẳm, lúc vui lại vui hết nấc, nhờ có thực thần vực tinh thần bạn lên. Dù có chuyện gì xảy ra nhưng khi bạn giữ được tinh thần lạc quan, luôn hướng về phía trước thì chẳng có gì phải sợ hãi cả con giáp tuổi ngọ nhé. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, bạn suy nghĩ mọi việc theo hướng tiêu cực. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, công nghệ sẽ đưa bạn đi xa khỏi những giới hạn trước đó. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, hãy thể hiện sự khiêm tốn trong mọi việc mình làm,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 của tuổi mùi. Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, về mối quan hệ của tuổi mùi bao gồm chuyện tình cảm không hoàn toàn diễn ra như ý, bạn nên gác lại mọi lo toan về gia đình, bạn bè để thư giãn. Hãy đặt ra ranh giới rõ ràng giữa mình và người thân để họ không xâm chiếm quỹ thời gian riêng tư của bạn. Tâm trạng không tốt cũng ngăn trở khá nhiều cuộc sống của tuổi mùi khi mà bản mệnh trở nên gắt gỏng. Điều này khiến bạn trở nên bối rối khi phải đưa ra các quyết định quan trọng hãy làm theo cảm tính và bản năng của mình nhé. Thiên đức là các tinh chiếu mệnh, mang tới cơ hội gia tăng thu nhập cho bản mệnh, lúc này bản mệnh dễ phát tài phát lộc hơn bao giờ hết. Những dự án đầu tư trước đây đang dở dang cũng được bạn nhanh chóng tiến hành, mọi khó khăn trước đây nay đã được dỡ bỏ. Khi cảm xúc của bạn ổn định, tư duy sáng tạo của bạn cũng trở nên càng phong phú. Bạn liên tục nảy ra nhiều ý tưởng mới và mọi người xung quanh cũng yêu thích những đề nghị của bạn. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim,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 Thời gian này, cũng vì quá chú tâm vào công việc mà không còn thời gian cho gia đình. Đến giữa tuần, bạn cũng sẽ gặp phải những lời đàm tiếu không đáng có xuất phát từ những người ganh ghét bạn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì vậy mà bất cẩn trong cách ăn nói, có thể đánh mất các mối quan hệ. Chính ấn hỗ trợ cho công việc của bản mệnh diễn ra hanh thông nên trong tuần có gì vướng bận bản mệnh cũng không phải lo nghĩ quá nhiều vì sau đó ngay lập tức tìm được hướng xử lý phù hợp. Bạch hổ hung tinh dự báo về những tổn hại gây bất lợi cho sức khỏe cho người tuổi thân, cơ thể không còn được dẻo dai như trước cũng chỉ vì bạn đã quá chủ quan, không chăm lo cho bản thân, thường xuyên ăn uống thiếu khoa học, không dành đủ thời gian cho việc nghỉ ngơi. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, phát huy được lợi thế của mình. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, không nên giấu suy nghĩ trong lòng. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, sự thiếu tự tin sẽ chỉ kìm hãm sự phát triển. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc, tránh việc những mong đợi viển vông.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 Vận trình tình cảm của tuần này của con giáp tuổi dậu có phần trầm lắng vì cuộc sống của bạn đang có quá nhiều mối bận tâm lớn, nhỏ khác nhau và trong lúc này bạn đang đẩy mạnh tốc độ nhằm chạy đua với thời gian. Những người yêu nhau ít có cơ hội gặp gỡ càng tạo nên khoảng cách lớn, cứ thế xa dần. Với những cách làm cũ chẳng thể làm bạn khá hơn thì hãy tìm cách mới. Các công việc đội nhóm sẽ đòi hỏi tuổi dậu phải thay đổi cách quản trị con người trong đội. Phân bố đúng việc cho đúng người sẽ giúp tình trạng bế tắc của cả đội được cải thiện. Nhờ có tử vi cát tinh mang tới tài lộc mà rất nhiều vấn đề của bản mệnh tuần này lần lượt được hóa giải. Thậm chí cả với những việc bạn có cảm giác vô cùng khó khăn đến mức bản thân không tìm ra đâu giải pháp được nữa. Thiên tài ghé thăm cuối tuần mang lại rất nhiều tiền cho bản mệnh, có thể đó là người thân cho hoặc bạn mượn được tiền để làm ăn. Nhờ thế mà những rắc rối liên quan đến tiền từ trong tuần chưa thể giải quyết, do đó bạn cần kiên nhẫn đợi tới cuối tuần nhé. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy,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 còn hơn là nuốt uất ức trong lòng rồi đùng đùng nổi giận không có nguyên do. Một số thói quen xấu của bạn đã được nhắc nhở, nhưng vẫn lặp lại nhiều lần và điều này ảnh hưởng lớn đến công việc hiện tại. Hãy sớm rút kinh nghiệm và thay đổi chứ đừng nên duy trì sự bướng bỉnh, khó ưa này vì lâu dần mọi người sẽ rời xa bạn, không muốn hợp tác với bạn. Dù tình hình tài chính của con giáp tuổi tuất thời gian này không đến mức khó khăn, bạn vẫn cần phải chú ý đến chi tiêu. Nhất là tuần này xuất hiện đại hao, bạn đừng nuông chiều bản thân cho những chi tiêu không quá cần thiết. Thiên quan gây ra chút trở ngại cho bản mệnh vào đầu tuần, nhưng bạn đủ xuất sắc để vượt qua. Có thể sai sót trước đây gây ra sự trì hoãn ở hiện tại, do đó, thay vì tức giận thì bạn nên tập trung sửa chữa, cải thiện nhé. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, hãy hiểu rằng không điều gì là không thể xảy ra. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, nhận được sự tôn trọng của mọi người. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc,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 Nếu đang có ý định chuyển việc, bạn có thể kiếm được một công việc tốt sau một thời gian dài. Ảnh hưởng của tiểu hao là hung tinh xuất hiện trong vận trình, khiến bản mệnh dù mất tiền nhưng vẫn không biết rằng mình đang bị mất. Bạn có niềm tin mơ hồ rằng đó là những việc cần tiêu, cần làm để đảm bảo cuộc sống, nhưng không đủ nhận diện đó là thói quen dùng tiền không có khoa học. Rắc rối liên tục xảy ra vào những ngày đầu tuần khi kiếp tài tiếp cận con giáp tuổi hợi khiến cuộc sống bạn lao đao ngay lúc này bạn phải tỉnh táo để tự tìm ra giải pháp tự cứu lấy mình đừng mong nhờ dựa được bất cứ ai trước khi bạn chưa thể tự giúp lấy chính mình tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa chuyện tình cảm có nhiều điều không như kỳ vọng tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ dễ xảy ra tranh luận về điều không rõ ràng tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc khắc phục khó khăn hiện tại giúp bạn mạnh mẽ hơn tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim hãy cẩn trọng với phát ngôn của mình